và tôi sẽ chốt phí sau cho anh em anh em ạ. À. Đừng để xa bờ lại càng xa bờ thêm phải không anh em? Và tương tự như vậy thì ngày mùng 6 tháng 8 thì tôi sẽ đi bắt độc thủ lô cho anh em tham khảo vào ngày mai. 4 kiếp cho 2 ngày sau sẽ nổ về 42, lót con 24 anh em nhé.